Ngay sau khi cà phê đường tàu phố Phùng Hưng đóng cửa, thì một địa điểm chụp ảnh khác cũng liên quan đến đường dây và những con tàu, cũng ngay lập tức được du khách và giới trẻ Hà Thành đổ xô đến. Không thể phủ nhận một điều, đường sắt và những con tàu cũ kỹ có sức hút ghê gớm, mặc dù đây không phải địa điểm mới, nhưng với nhiều người thì nó vẫn khá thú vị để cho ra những bức ảnh đẹp, đó là cầu Long Biên. Cây cầu sắt bắc qua sông Hồng gần 120 tuổi, chứng nhân lịch sử của thủ đô Hà Nội.